Pháo xuân trên đỉnh Tam Thai Người kể Phan Tấn Thọ Giọng đọc Hải Như Sau đêm ăn Tết trước, tôi được lệnh đi chuẩn bị đánh thiết đoàn 7 tức là trung đoàn thiết giáp mang tên của tướng cao đài cũ Trịnh Minh Thế. Thiết đoàn này đóng trên núi Tam Thai ở phía tây Nam Huế. Tôi không hiểu vì sao lại phải đi chuẩn bị để đánh gấp như vậy. Các đồng chí chỉ huy thành đội bảo tôi. Vì đồng chí đã đánh một lần rồi nên không cần phải chuẩn bị gì cho lâu. Đúng như thế, đơn vị của tôi đánh vào cứ điểm này mới hồi cuối năm 1967. Tuy vậy, tôi đọc được trong ánh mắt người chỉ huy thành đội có một cái gì đó không bình thường. Hình như đồng chí ấy muốn giấu tôi cái mục đích đánh trung đoàn 7 thiết giáp ngụy lần này. Nguyên tắc quân sự, cái gì đã giấu thì không được hỏi. Tôi không hỏi, nhưng dùng cử chỉ tỏ ra chưa thông. Đồng chí giao nhiệm vụ đã từng chỉ huy bộ đội đặc công, từng hiểu. Nếu lính đặc công mà chưa thông thì sức mạnh không được phát huy. Đồng chí hỏi tôi trước khi đi làm nhiệm vụ, đồng chí thấy có điều gì vướng mắc nữa không? Nếu đồng chí cho hỏi, tôi chớp thời cơ hỏi ngay. Xin đồng chí cho biết, vì sao lần này lại đánh gấp như vậy? Đồng chí trong ban chỉ huy thành đội nói nửa úp nửa mở. Mình cũng không rõ, nhưng hình như lần này mình đoán là đánh bọn thiết giáp để hỗ trợ cho đồng bào Huế nổi dậy. Nếu không thì chúng sẽ thẳng đường nhựa trà nát đồng bào như hồi năm 1963 chúng đã hành động để đối phó với đồng bào Phật tử ở Đài Phát Thanh Huế. Đó là dự đoán của mình, chứ lệnh trên không nói. Nếu để lộ ra ai dạy mồm dạy miệng thì chịu trách nhiệm đó nhá. Tôi áng chừng có một chuyển biến gì đó rất to lớn sắp diễn ra, nhưng trong tâm tư tôi lại bị kích động bởi một chuyện khác. Trong những ngày đi chiến đấu ở chiến trường Huế, đã nhiều lần tôi nghe các bà mẹ, các cô gái Huế nuôi giấu tôi kể về nỗi khủng khiếp của cái đêm xe bọc sắt địch trà nát 7 em bé trước đài phát thanh đêm rằm Phật đản năm 1963. Giờ này đồng chí chỉ huy thành đội giao nhiệm vụ và vô tình nhắc lại sự kiện đó làm cho tôi hết sức xúc động. Làm chiến tranh không những phải tiêu diệt sinh lực địch, giờ đây nó còn có một ý nghĩa trực tiếp hơn nữa là để cứu đồng bào. Mục tiêu thiết đoàn 7 ở trên triển núi Tam Thai vì đã bị đánh một lần rồi nên địch rút kinh nghiệm và phòng thủ chặt chẽ hơn trước nhiều. Mìn định hướng, mìn zip, lựu đạn nổ liền, pháo sáng, xăng đặc, địch gài thành một cái vòng rào rộng cả cây số. Nếu sơ ý vướng phải một cái là cả dây chuyền nổ tung. Lúc ấy, một rừng lửa và thuốc súng sẽ bùng lên bảo vệ cho địch ở bên trong. Không có một sức mạnh nào có thể chạm đến được cái giáp sắt của chúng. 18 giờ tối, đoàn điều nghiên chúng tôi đã về cách hàng rào chừng 1 km rưỡi. Ngụy trang xong, tôi đi gỡ mìn. Sau đó có cả ban chỉ huy đại đội của tôi và một đồng chí tiểu đoàn phó. Đến 10 giờ đêm, trước lúc tiếp cận hàng rào, chúng tôi phân công mục tiêu. Mũi của tôi là mũi chủ yếu khi nổ súng phải chiếm cho được đỉnh Tam Thai. Phân công điều nghiên xong, trước khi triển khai về chuẩn bị, tôi đã tranh thủ đảo mắt nhìn về thành phố Huế thân yêu – thành phố đang nhập nhòa trong ánh điện. Nơi có những ngọn đèn tập trung sáng tỏa ra cả một vùng bên sông Hương là khách sạn Hương Giang, nơi tôi đã cùng đồng đội tấn công vào tháng cuối năm 1967. Nơi có ba cái cột anten nhấp nháy tắt tắt đỏ đỏ. Đó là cơ sở đài Hoa Kỳ suốt ngày nói xấu Cộng sản trên cánh đồng An Cựu mà tôi chưa có dịp hạ chúng và cái vùng tối dọc bờ phía nam sông Hương kia là các làng Dương Xuân, Nguyệt Bều, cái địa bàn lõm nuôi dưỡng tôi suốt những năm đi nghiên cứu trinh sát để chiến đấu cho Huế. Có lẽ giờ này có người đang đợi tôi về. Những tình cảm vui buồn thương thương giận giận bỗng thoáng qua trong lòng tôi, làm cho tôi nôn nao muốn trận đánh này diễn ra ngay để tôi có dịp công khai về Huế. Hôm Hạ Sơn, Chúng tôi đi trong đoàn quân cánh Nam có đến gần 1.000 người gồm lính đặc công, bộ binh, pháo cối, thông tin liên lạc. Bộ phận của tôi có 4 đại đội. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ về trú quân ở Dương Hòa một hôm để hôm sau tiếp cận về Huế cho đảm bảo. Đoàn quân ra đi thật phấn khởi. Cách đó mấy hôm, hậu cần được lệnh cho lính ăn no để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Không những được ăn cơm thoải mái, mà còn có cả thịt bò, thịt heo, đường sữa chưa bao giờ chiến trường Huế lại có những ngày rộn ràng phấn khởi như thế. Nhờ được bồi dưỡng đầy đủ nên bộ đội có sức ra đi mỗi người mang vác đến hai cơ số đạn mà vẫn hành quân một cách nhẹ nhàng. Đoàn quân vừa ra khỏi cửa rừng chừng 500 mét, bỗng có hai chiếc máy bay OV-10 của trinh sát hải quân Mỹ từ ngoài biển Đông lao vào. Tôi có cảm giác như chúng đang trực sẵn chờ chúng tôi ra khỏi rừng là vồ ngay. Đoàn quân hơi chững lại, hai chiếc máy bay bẻ ngoặt một vòng ném mấy quả lựu đạn mù màu đỏ sau lưng đoàn quân. Tôi biết lộ rồi, hai thằng OV-10 này chỉ điểm dẫn đường cho pháo tàu bắn. Tôi không còn thì giờ để chuyển lệnh nữa, bèn leo lên một cái mô đá dùng hai bàn tay làm loa hô to. Các đồng chí chạy theo tôi, pháo hạm đội bắn. Nghe lệnh anh em hiểu ngay, tôi không chạy lui mà cũng không chạy tới. Tôi đưa anh em tạt qua một bên trạch hướng pháo của địch đội hình vừa rời khỏi hành lang thì pháo hạm đội Mỹ ầm ầm nã vào, bắt đầu từ chỗ có khói đỏ cho đến đồng bằng. Chạy theo tôi được 4 đại đội không thiệt hại mấy. Đại đội 5, biệt danh là Cô Hương, chạy theo đồng chí Tuyên, thành đội phó lạc đi đâu không rõ. Đến 4 giờ sáng mới dứt tiếng pháo. Kiểm tra sơ bộ thấy đồng chí chính trị viên bị thương nặng. Đồng chí chính trị viên phó hy sinh, các đơn vị mang vác nặng như thông tin, pháo cối bị thương và hy sinh khá nhiều. Đến 6 giờ sáng hôm sau, đoàn quân không may mắn này mới về đến dốc công sự. Nghe tin xuất quân bị thiệt hại, đồng chí thân trọng một thành đội trưởng xuống thăm. Khuôn mặt của đồng chí đã dày dặn chinh chiến, không hề lộ ra một sự thất vọng nào. Nhưng nhìn kỹ cái sẹo chạy dọc bên màng tai, tôi thấy nó sâu xuống chút đỉnh. Đồng chí một động viên bộ đội, những vũ khí đạn dược mất được bổ sung ngay. Đồng chí Tư được cử làm thành đội phó thay đồng chí Tuyên chạy lạc chưa về. Dù thiệt hại nặng nhưng không bỏ cơ hội tiến công. Nếu theo bài bản cầu toàn thì không bao giờ đánh được vào thành phố. Cần phải vận dụng thế bất ngờ trên thế bất ngờ. Địch tưởng ta bị thiệt hại nặng không đủ sức tiến công nữa, thế nào chúng cũng sinh tư tưởng chủ quan khinh địch. Đến 4 giờ chiều, đồng chí Tuyên dẫn đại đội 5 về, anh em chạy ùa ra mừng. Tưởng đại đội 5 tiêu hết rồi chớ. May quá, về nghỉ ngơi, tối nay lại hành quân. Hay quá, đồng chí Tuyên nói. Chúng ta sẽ có dịp trả thù cho những người vừa mất. Bộ đội, cán bộ dạo dực hành quân, trời vừa tối đã ra đến cửa rừng và dấn ngay xuống khúc bờ sông thuộc địa phận làng Đình Môn. Ở đây đồng bào và công binh đã chuẩn bị sẵn phương tiện vượt sông nên đoàn quân vừa áp đến bờ là sang ngay và bắt đầu chạy thẳng một mạch về mục tiêu vượt sông xong khoảng 9 giờ tối ngày 30 tháng 1 năm 1968. Thật là một cuộc hành quân thần tốc, đường dài, khúc khuỷu, mưa lạnh, mang vác nặng thế mà không ai rớt lại dọc đường. Mấy cậu sốt kinh niên không hiểu sao hôm ấy cũng dứt sốt rét và hành quân đến nơi đến chốn. Lúc còn cách vị trí Tam Thai chừng 2 km, đơn vị chúng tôi dừng lại kiểm tra vũ khí và ngụy trang. Lúc hành quân, anh em bộ đội đã mặc quần áo Tết đẹp nhất của mình, nhưng đã là lính đặc công thì bộ áo da, quần xì líp là ngon nhất. Anh em phải cởi cặp đồ Tết để lại, chỉ giữ trên mình một chiếc xì líp màu xanh điệp với đất và lá cây. Thân hình nhuộm xanh bằng thuốc nhuộm, đầu tóc bó chặt trong mũ may bằng vải dù giản di. Ngụy trang xong, tôi kiểm tra và phát hiện thấy một cậu trung đội phó mặc quần xì líp màu đen. Màu đen là một cái màu rất kỵ của lính đặc công chạm phải ánh đèn là lộ ngay, tôi quyết định. Không có slip xanh lá cây thì phải ở lại giữ quần áo. Cậu trung đội phó bị tôi gọi lúng túng một lúc đột nhiên nói. Tôi không thể không đánh đêm nay. Đời chỉ có một lần, nếu... Thì tôi sẽ ở chuồng vào đánh rồi lấy y phục của địch mặc sau. Thấy thương quá nên tôi quyết định cho cậu ấy đi luôn. Đường mật tập đã được chuẩn bị kỹ. Chúng tôi tiếp cận đến mục tiêu vào đúng lúc DKB phát hỏa nã đạn vào sân bay Phú Bài. Sau này tôi được biết là giờ lịch sử ấy là 2 giờ 33 ngày 31 tháng 1 năm 1968. Tôi cho nổ súng ngay và làm chủ được mục tiêu trên đỉnh đồi, nhưng mũi ở lưng chừng và chân đồi do hai đồng chí Tuyên và Minh chỉ huy không giải quyết gọn được mục tiêu nên địch phản kích mạnh. Đơn vị tôi xuống chi viện nhưng địch bắn rát quá không xuống tới nơi được. Tôi suy nghĩ nếu không diệt gọn được bọn này thì khi anh em mình ở dưới hết đạn, chúng sẽ bò lên đỉnh. Lúc đấy, trở tay sẽ không kịp. Tôi quyết định ôm vũ khí lăn mình xuống. Vì bò cũng không tránh được lằn đạn đại liên của địch. Lăn xuống được một tổ, tôi thấy anh em mình hy sinh nhiều, vũ khí bỏ la liệt. Tôi gom lại và dùng vũ khí đó đánh tiếp. Lúc ấy trời đã sáng tỏ, tiếng súng ở bờ bắc sông Hương lặng dần. Tôi đoán là lực lượng của mình đã làm chủ được thành phố. Cuộc chiến đấu hết sức ác liệt nhưng cũng phấn khởi. Nhân một lúc địch ngừng bắn, chúng tôi lại bò lên đỉnh đồi. Đứng trong giao thông hào của địch đào sẵn, tôi nhìn xuống, thấy có chiếc xe bọc sắt của Mỹ từ phú bài lò dò lên. Tôi chưa kịp hô anh em sẵn sàng đánh chi viện, thì máy bay của địch bắn rocket vào những nơi chúng đã mất. Bụi đất khói thuốc súng tung lên mù mịt, bỗng nhiên tôi thấy đất trong hầm rùng rùng, lắng tai và theo dõi kỹ, tôi thấy ba chiếc thiết giáp địch xả hết tốc lực chạy thoát thân khỏi núi Tam Thai. Ba chiếc xe này cắm đầu lao thẳng vào Huế với sự yểm trợ của một đoàn xe bọc sắt của Mỹ. Sau này tôi được biết ba chiếc xe này đã bị quân giải phóng bắn cháy ngay khi chúng vừa vào đến trung tâm thành phố. Tên trung tá Phạm Hữu Chí thiết đoàn trưởng thoát chết vì bộc phá của đặc công thì đã chết cháy vì đạn B-40 của bộ binh trên đường phố Huế. Từ 8 giờ sáng cho đến xế chiều, địch không ngừng phản kích. Cứ sau một trận pháo xe tăng, bộ binh địch lại lên. Đặc công là binh chủng chuyên môn đánh trộm, trong thế bất ngờ, giờ đây không còn bất ngờ nữa. Chúng tôi phải phòng ngự theo kiểu của bộ binh, đánh một chặp hết cả đạn, quanh quẩn chỉ còn đạn B40, B41. Các loại đạn này chỉ đánh để chống tăng, chứ không đánh địch phản kích. Đến khoảng 2 giờ chiều, hai chiếc máy bay cánh quạt đến thả bom băm nát cả hòn núi với tinh thần hủy diệt tất cả. May nhờ hầm hố của địch kiên cố nên chúng tôi được an toàn. Sau trận bom, chúng tôi cho một đồng chí tranh thủ lúc khói bom chưa tan chạy xuống dân. Ở lại với tôi chừng vài chục anh em. Tôi cố đợi để bàn giao cho bộ binh, không ngờ tiểu đoàn 4 làm chưa xong nhiệm vụ nên không lên thay được. Chúng tôi phải giữ qua đến ngày thứ hai. Lực lượng của mình, phần bị thương, phần hy sinh, một số đồng chí cho rút bớt nên còn lại rất ít trên căn cứ Tam Thai. Đồng chí Tuyên bị thương ở trên đồi cao, Tối hôm sau, thành đội cử đồng chí Chiến, chủ nhiệm chính trị của thành đội dẫn quân xuống bổ sung. Đồng chí Chiến đánh được một vài trận thì chúng đạn rocket hy sinh. May lúc đó, trên điều tiểu đoàn 818 về kịp thay cho lính đặc công. Gần 2 ngày, chiến đấu trên đồi cao không lương thực, không nước uống. May mà trời lạnh và trong các thùng bọng của địch chứa nước mưa nên uống tạm khỏi khát khi được lệnh bàn giao và rút về Nam Giao để củng cố đại đội 5 đánh tiểu đoàn 3 trên 3 ngụy, tôi gặp một trở ngại giống như đồng chí trung đội phó của tôi mấy hôm trước. Đánh chát suốt ngày chỉ lo giữa cái sống và cái chết, tôi không còn thì giờ để thấy mình như thế nào. Giờ đây rút khỏi trận địa mới hay, trên mình không một mảnh vải che thân. May là bàn giao trong đêm tối. Trước khi bàn giao, một đồng chí bộ binh đã cởi cái quần dài cho tôi mặc. Cái câu đánh nhau không còn manh giáp thật đúng với trường hợp của tôi lúc này. Chuyện cũ đã 20 năm chìm trong dĩ vãng, nhưng mỗi lần đặc công chúng tôi có dịp gặp nhau là mỗi lần chúng tôi kể lại những chuyện vui buồn trong chiến đấu. Và không thể không kể đến những sự tích anh hùng trong Tết Mậu Thân. Có nhiều đồng chí hỏi tôi. Giả dụ hồi ấy, bọn mình không đè bẹp được cái thiết đoàn số 7 đó, thì dân Huế mình có thể nổi dậy trên đường phố Huế được không?